Duy Mạnh xin kính chào quý vị và các bạn à, Hiện giờ Duy Mạnh đang có mặt tại cửa hàng giặt là công nghiệp của anh chị à, Cảnh Huyền à, Đây là mô hình giặt là kết hợp với nhà nghỉ Bên à, bên này là nhà nghỉ này Đó Và kế ngay bên cạnh là cửa hàng giặt là ở ờ, cửa hàng giặt là 247 của anh chị Cảnh Huyền nằm trong hệ thống giật là cao cấp Gia han À, và tại cửa hàng giặt là thì sẽ kèm theo cả bán buôn bán lẻ à, nước giặt nước xả nước tẩy dầu rửa bát vân vân và ở biển bên trái này là giặt sấy chân ga gối màn quần áo hay là thời trang các loại đúng không ạ đây là cửa hàng giặt là 247 một cái biển vẫy để bên ngoài à, quan sát nó được tiện hơn sau đây chúng ta cùng ờ, di chuyển ở bên trong để à, tham quan à, đây là bên trong cửa hàng là 247 à, bên cạnh đây là hai thiết bị chính à, thứ nhất đây là máy sấy công nghiệp máy sấy công nghiệp Tusi 22 kg nhưng à, công suất lồng của chiếc máy này là 25 kg à, một mẻ có thể sấy trung bình là ba cái chăn trên một mẻ và tiếp theo đây là cái máy giặt đây là máy giặt Toshi 16 kg và công suất lồng thực tế sẽ là 21 kg à, với máy 21 kg thì một mẻ sẽ giặt được 3 cái chăn phổ thông hoặc là nếu, nếu những chăn lớn thì giặt hoàn toàn giặt được hai cái chăn lớn thoải mái một mẻ các bạn hay và trên này thì sử dụng à, bên điều khiển SK319 rất là dễ dàng cho việc à, chọn chương trình và sử dụng ở bên dưới này thì chúng tôi à, đơn vị cung cấp thiết bị cung cấp máy đã có cái hướng dẫn sử dụng bên SK319 sẵn rồi thì bên này là khoang đổ hóa chất Đó, đây là nước giặt này ca nước giặt này ở bên này là ca nước xả này chúng ta chỉ cần đổ nước giặt nước xả vào đây và máy nó sẽ tự thực hiện một chương trình và à, ngoài ra thì đây là máy giặt và máy sấy dân dụng máy giặt máy sấy dân dụng à, sẽ sử dụng trong trường hợp mà à, khách hàng như là sinh viên công nhân hay các hộ gia đình mang à, quần áo khí đến giặt chúng ta sẽ sử dụng trong cái máy nhỏ này đúng không ạ còn à, đây là sẽ sử dụng cho những loại đồ vải lớn hoặc là gắn chăn gắn rèm đồ nhà nghỉ và bên này là đây là một cái cây bàn là hơi cây bàn là hơi à, bình dân Đấy, để chúng ta là đồ là quần áo Vâng. ở phía trong này là khu chứa đồ trong này chứa đồ và hôm nay là ngày lắp máy cho nên là dụng cụ và đồ đạc vẫn còn ngổn ngang và đây là bảng giá bảng giá dịch vụ thì chi tiết tất cả các loại đồ từ à, giặt quần áo à, giặt vest giặt áo dạ áo khoác áo lông vũ áo phao hay là chăn thu đông à, ga giường rèm cửa gối gấu ôm áo sơ mi à, thảm hay là đệm hay bộ à, đệm ghế hay vỏ chăn hay chăn len vân vân à, để đầu tư một cửa hàng đặt giấy công nghiệp như thế này thì cũng không cần cái số quá lớn không cần cái số quá lớn à, chúng ta sẽ đầu tư được một cửa hàng đặt giấy công nghiệp À, phù hợp cho cả khu vực thị trấn hay nông thôn hay là cả trong thành phố đúng không ạ à, hiện nay cái xu thế à, xã hội ngày càng phát triển thì cái nhu cầu à, giặt đồ làm sạch đồ ở dịch vụ càng ngày càng nhiều à, nếu quý vị các bạn mà đang có nhu cầu tìm hiểu thiết bị máy giặt máy sấy công nghiệp hay các thiết bị khác như là lô công nghiệp các cái thiết bị trong ngành giặt là công nghiệp thì quý vị có thể liên hệ với đơn vị chúng tôi máy giặt công nghiệp Gia Ham chuyên tư vấn à, các cái thiết bị ngành giặt là công nghiệp cung cấp lắp đặt vận chuyển trên toàn quốc và chúng tôi sẽ hướng dẫn hỗ trợ quý vị về nghề giặt và cung cấp luôn các cái phụ trợ hóa phẩm trong nghề giặt như nước giặt nước xả dụng cụ gắn mát vân vân à, quý vị có thể liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0963 155 622 à, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn